rồi hello anh em Đấy, xin chào anh em đã đến với kênh của cường phát lộc nha anh em thì hôm nay thì cường cũng uh, sẵn làm uh, ờ, tiện làm một cái video để cho mà những uh, anh em chưa biết và những khách hàng của mình đó thì uh, vừa rồi đây cũng có anh em gọi tới là anh cường nói chung mời gọi nói chung mời gọi rất nhiều tới mình nha mọi người là hỏi là anh ơi bây giờ là là có cái cái đồ nào chơi mà để mà không cần là lòn uh, nắp nè hột nè hay là dĩa vào mà chơi được thì à, hôm nay thì cường cũng giải đáp cho anh em là có nha anh em nói chung là có đó là cái kính áp tròng nhìn xuyên nắp đó nói chung là kính áp tròng nhìn xuyên nắp tài xỉu bịp đó thì à, cái kính này á thì mình nói cho mọi người như thế này nó không có cái ờ, nói chung là nó có cái những ưu điểm và nhược điểm cái ưu điểm của nó là nhìn được xuyên những cái nắp nhựa xuyên những cái nắp tài xỉu đó còn cái ờ, nhược điểm của nó là chỉ nhìn được mỗi cái nắp màu đỏ thôi nắp sơn đỏ hoặc là cống đỏ thôi nha mọi người chứ không có thể mà nhìn qua được những cái nắp đen nắp xanh nắp ờ, tím nắp vàng nắp trắng như là tất cả anh em nghĩ đâu đó nếu mà ai mà cũng thấy được cái, cái kính này mà thấy cái nào cũng thấy hết thì chắc uh, cường bỏ nghề đi đánh luôn nha khỏi bán nha anh em thì uh, để mà uh, cho anh em biết được thấy được là nó thật hư như thế nào thì bây giờ uh, Cường sẽ ờ, chơi cho anh em vài ba chén để cho anh em ờ, nắm bắt được là cái ờ, kính nhìn xuyên nắp tài xỉu này bịp này á nó như thế nào đó và cường cũng đã đeo vào một bộ vào con mắt của mình rồi đó, nói chung là cường đeo vào một bộ rồi và cường sẽ đánh cho anh em xem và trước khi đánh á, thì cường sẽ test qua 500 nè đây là cục 500 nha test qua 500 nè đèn led và nước muối để cho mọi người uh, chính xác hơn đó tôi sẽ test qua hộp luôn nha đây là hai hộp này là hộp có tan này mọi người thì nó sẽ hít như thế này đúng không ạ mình sẽ bỏ vào trong cái này đó không hít nha được gọi là 500 không hít đó 500 không hít bây giờ mình sẽ thử qua nước muối đó bây giờ mình đổ cho nước muối này nước muối nổi đó chưa yeah. nước muối nổi rồi mình sẽ lấy ra ba hộp trong cái chén nước muối này nha đó bỏ vào đây ba hộp trong chén nước muối này đó thì à, hột mà hột mà không tan thì nó sẽ nổi nha mọi người đó chứ không phải là là là là, là, là gì hết thôi ok thì bây giờ mình lấy ba hộp này đó mình sẽ đổ ba hộp này à, đi đi đó lấy ba hộp này được chưa đây tính là 500 này đó 500 không hít nha đúng không 500 không hít đúng không nắp không hít được chưa ok rồi và hoàn toàn sang chánh nha anh em vào sòng anh em chỉ cần đeo bộ kính áp tròng nhìn xuyên nắp tài xỉu này thôi đó ở sòng nào mà chơi những cái nắp màu đỏ như thế này nắp sơn và nắp cống bột xị màu đỏ thì ok anh em mua một bộ sản phẩm một kính này về cường không dám chắc là anh em sẽ chơi được nhưng cường khẳng định một điều nó sẽ nhìn xuyên qua thấy được 70 đến 80 phần trăm tùy vào cơ địa của anh em nữa nói chung là tùy vào cơ địa của con mắt của anh em nữa con mắt anh em có tốt hay là không tốt Cho nhiều anh em à, đã mua bộ này về à, cũng có những anh em thành công mà có những anh em cũng thất bại thất bại là như thế nào thất bại là anh em cái người đó người ta chưa con mắt người ta không tốt người ta đeo vào đó thì người ta nói là ờ à, không thấy này kia nhưng thật ra người ta bị cặn mất mấy độ rồi đó cặn mấy độ sao chơi kính được đúng không bình thường không có kính anh em đi cũng không thấy đường nữa đừng nói chi đeo kính cho sao anh em mới thấy đúng không anh em ạ à? đó thì mình khuyến cáo một điều là anh em trước khi mua kính này thì kiểm tra mắt lại anh em có tốt hay không tốt nha đó thì bây giờ mình sẽ test cho anh em vài cây đó bây giờ nó là nhị nhị lục ờ, nhị lục tứ nha anh em nhị lục tứ đó như chén này bây giờ nè chén này bây giờ nếu mình không thấy là mình nói trước nè cái tứ cái nhất và cái tứ là sẽ khó khó thấy nha anh em nha đó nên là anh em ờ, khi mà đánh những cái nắp như thế này nếu mà anh em không nhìn thấy cái gì hết thì anh em sẽ đánh là nhất tứ xỉu đó hoặc là nhất tứ tài tùy anh em nhưng mà trong này sẽ có lại một là nhất tứ nha anh em đó sẽ dở nè chén đầu tiên chén này là bỏ mình sẽ nói trong này là có nhất tứ nha anh em dở đúng không anh em nhất tứ nhất có nè không có tứ đúng không con thứ hai rồi ok thì bây giờ chén này tiếp tục mình sẽ là quýnh ngủ bây giờ ngủ thì bây giờ nếu mà có mình đã thấy ngủ rõ ràng 100% là ngủ rồi nha anh em thì bây giờ là quýnh ngủ tài thôi đúng không bây giờ ngủ tài xui thì phản ờ, thì mình thua đúng không đó ngủ xỉu thì bây giờ ngủ tài mình thua ăn cây ngủ về tiền đây thứ ba có ăn phải có thua chứ nó hỗ trợ cho anh em được 70 đến 80 phần trăm thôi chứ không thể hỗ trợ cho anh em nhìn hết được là ba con đâu đó nó nhìn cho anh em được một hộp hoặc là hai con thôi chứ không thể mà nhìn hết một lần ba con đâu nha anh em nha đó kính thì nó chỉ hỗ trợ cho anh em như vậy thôi đó, cũng như mình đeo vào thì mình cũng cũng rất là khó thấy như chén này thì bây giờ nó rất khó thấy như này thì bây giờ mình sẽ quấn là nhất tứ nhất tứ xỉu đúng không ạ à? bây giờ mình không thấy thì mình quấn nhất tứ xỉu một là ăn ba đường hai là mình thua một đường hoặc là mình quề tiền dở dạ. nhất tứ xỉu ăn đủ nha anh em đó có nghĩa là khi mình không nhìn rõ cái gì hết thì có thể là nó sẽ có một cái tứ hoặc cái nhất thì bây giờ một tứ quấn nhất tứ xỉu thôi đó anh em rồi đây là chén mình test ba cái nắp quấn bao keo màu đen nha màu đỏ quấn keo đen nè anh em hoàn toàn sang chánh nha tiếp tục mình sẽ test nắp màu đỏ quấn băng keo màu đỏ đó nói chung là mình sẽ test qua từng cái băng loại băng keo để mà sau này anh em chơi á nghĩ sau nắp màu đỏ nắp sơn là ok đó chén này chén này thì ờ, mình thấy rất là mờ nha anh em đó nhưng mà rất là mờ như là cây ngủ hay cây lục gì đó thì bây giờ mình muốn sẽ là ngủ lục tài đó bây giờ cây ngủ hay cây lục gì đó thì mình sẽ quýnh là ngủ lục tài đúng không anh em một là ăn đủ hai là mình ăn một đường còn ba nữa là mình thua một đường thôi anh em bốn nữa là mình quầy tiền đúng không ạ à? nhất mình sẽ quýnh là ngủ lục tài dở dạ. ngủ lục tài ăn đủ nha anh em đó mình đánh thì vừa dựa vào kinh nghiệm của anh em nữa 23 hai ba mươi phần trăm đó là kinh nghiệm của anh em khi anh em nhìn thấy anh em phải đoán được là ờ à, mặt đó là nó sẽ là mặt ngũ hay mặt lục chứ không thể mà nhìn rõ được là ờ à, phải là con lục anh em đó rất là rất là, rất là khó nhìn nên là anh em mà phải cân nhắc trước khi mà anh em à, chơi cái sản phẩm này nha anh em phải tập trung nhìn để bản thân của mình cũng tập trung nhìn hình như là mình thấy là có cái cái nhị nha anh em đó hình như là cái nhị thì bây giờ mình sẽ đánh là nhị xỉu đó mình xuống là nhị xỉu nha anh em dở dạ. rồi đúng không có có nhị này anh em nhưng mà đây là nhị tài đó mình thấy là mình thấy cái nhị thì mình muốn xỉu thôi nhưng mà nó phản thì mình nó chịu đúng không ạ nhưng mà đâu không có được thua đánh không có được thua đúng không anh em chén này chén này giờ mình không thấy rõ đúng không anh em mình không thấy rõ bây giờ là mình cũng không thấy rõ thì mình quýnh là nhị nhị ờ, mình thấy cái nhị nè đó mình thấy rất rõ cái nhị nha là quýnh nhị xỉu thôi đó cái này quýnh nhị xỉu nha anh em dạ nhị xỉu nha anh em ăn đủ nha anh em đó bây giờ mình sẽ test tiếp qua một cái nắp màu xanh nha đây mình sẽ test cho anh em tấp nắp màu xanh luôn 10 nút xỉu chén này mình cũng thấy cái nhị nha anh em đó bây giờ quýnh nhị xỉu tiếp tục mình quýnh nhị xỉu thôi dở đó nhị xỉu 10 nút chén thứ hai chén thứ hai mình thấy cái tam hay cái tam hoặc là cái nhị gì đó thì giờ mình quýnh tam nhị xỉu đó mình quýnh tam nhị xỉu thôi dở tam nhị tài đó mình thua đúng không mình thua một đường thôi mình ăn lại cái tam đó anh em chơi phải có thắng có thua chứ kính thì nó chỉ hỗ trợ cho anh em như vậy thôi chứ không thể mà hỗ trợ cho anh hết hết là trăm trăm được nha anh em đó tại vì kính nhìn xuyên nắp tài xỉu này là như vậy thôi anh em nhá đó như chén này nè chén này thì bây giờ đó mình thấy rất nói chung mà cũng không rất rõ lắm nhưng mà mờ mờ mờ thì mình muốn là ngủ lục tài thôi mình thấy cái lồ cái ngủ cái, cái, cái ngủ hay là cái cái lục gì đó nhưng mà quýnh mình sẽ quýnh là ngủ lục tài nha anh em đó mình sẽ dở nha và chén này cường dở là chén cuối cùng nha anh em ngủ lục tài nha rồi ngủ ngủ tài đã qua lục tài không có ngủ đó mình thua một chén mình ăn một chén đó thì bây giờ anh em xem video á thì anh em thắc mắc như thế nào em muốn biết rõ hơn á thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 tại vì á video nó cũng có hạn chứ không thể mà nó nói dài dài dài biết được nên anh em chịu khó anh em xem thì anh em à, thấy ờ hợp lý hay đúng thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được cường tư vấn và cường sẽ uh, gặp anh em trực tiếp đó còn không nữa anh em bỏ chút thời gian lên cơ sở cường và cường sẽ cho anh em test qua kính thoải mái luôn đó anh em khỏi phải lo test thấy lấy không thấy thì thôi anh em mình cà phê cà pháo vui vẻ về chứ đừng bao giờ mà à, nói là ờ à, ở đây cường là ờ, là dừng dàn dựng video hay cường lừa đảo gì đó hoàn toàn không có điều đó nha anh em đó mình làm là mình làm thật mình nói thẳng luôn là nó chỉ, chỉ chuyên dụng nhìn xuyên nắp màu đỏ thôi chứ cũng không có nhìn qua được nắp đen hay nắp xanh nắp gì hết đó để nói trước cho anh em như vậy thì uh, cuối video thì uh, chúc anh em uh, thành công trong cái những cái bộ môn tài xỉu và cũng nhớ là đăng ký kênh ủng hộ cho cường nha thì uh, đăng ký kênh để cường uh, có động lực cường làm những video mới nhất hay nhất để gửi cho anh em còn thắc mắc cái gì hay là muốn uh, sản phẩm gì thì liên hệ số điện thoại 0898 543 11 để được gặp cường nha anh em xin chào anh em nha